Can I have the oneness card? À, kỳ rồi à, uh, Ojuswa có đưa cho uh, Chí xem cái uh, cái bộ uh, này là gì ta? Cái bộ um, giống như là <laughs> cái thẻ vậy đó nhưng mà mỗi một cái một cái um, cạc như vậy nó có những cái câu từ trong đó em gọi là gì thẻ truyền cảm hứng ok đó nó mình phải tìm đúng cái từ nó thì nghe nó mới được cái thẻ truyền cảm hứng thì uh, ờ, chỉ thấy một cái ý tưởng để mà thực hiện cái này nó rất là tuyệt vời có nghĩa là nhiều khi chúng ta có những cái ờ, cuốn sách hay gì đó thì nó quá mất thời gian đọc hay gì đó trong cái cuộc sống hàng ngày ví dụ như là mỗi ngày chúng ta xé một cung lịch hay gì đó thì chúng ta để này lên cái bàn làm việc hay là bàn học gì đó mỗi ngày chỉ rút một tấm ra coi thôi tại vì sự thật nó đơn giản tới nỗi chỉ có vài từ thôi là nó đem tới sự thoải mái tức thì cho mình liền thì cái này tuyệt vời chỗ đó <laughs> now this is spontaneous launching This is continuous. Uh, I mean, spontaneous oh, launching. Oh, okay. We don't have plan, right? Oh, okay. Yeah. <laughs> I, I just telling uh, everyone uh, about this card, and um, cái này Dung ơi, nhờ nhờ em đọc dùm được không? Tại vì uh, mắt kiến thì phải đeo mắt kiến thì mới đọc được chữ gì thì nhỏ quá nên à, nhờ dung đọc <laughs> cuộc sống tối thượng bắt đầu với sự chấp nhận tôi chấp nhận mỗi cảm xúc của người khác và của chính mình tôi không dành thời gian cho những việc rắc rối chỉ cần ngồi xuống thư giãn và thiền à bây giờ à, chí uh, sẽ à hay là what what you want to give each one of this to everyone? One? Ah, okay, okay, okay, okay. Thì uh, ờ, chỉ đi một vòng chắc là này chắc đủ cho mỗi người một một cái đó. Ha.